现在开始：一、办公；二、南方；三、今天；四、全面。 Đó, các bạn thấy không? Một trong những vấn đề vô cùng nan giải của những người mới học tiếng Trung và thậm chí cả những người đã học lâu rồi nữa Đó chính là việc không phân biệt và không đọc đúng thanh 4 Thế nên trong video ngày hôm nay cô Trang sẽ bật mí cho các bạn bí quyết đọc thanh 4 sao cho hay và chuẩn nhé Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? mọi người, mình là Nguyên Thùy Trang là founder của Tiếng Trung Alpha. Rất vui được đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Như chúng ta đã chia sẻ ở phần đầu tiên, đó là trong video này, cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc thanh 4 sao cho hay và chuẩn. Nhưng trước khi vào nội dung chính thì chúng ta hãy cùng điểm qua một vài những kiến thức về thanh điệu trong tiếng Trung nhé. Như chúng ta đều biết là tiếng Trung có 4 thanh điệu cơ bản, lần lượt là thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4. Ở đây chúng ta có âm A đã được kết hợp với 4 thanh điệu. Nào, bây giờ thì cùng cô Trang đọc thật to và rõ 4 thanh điệu này nhé. Thanh điệu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là A A Thanh điệu thứ hai Á Á Thanh điệu số 3 Ả Ả Thanh điệu số 4 đó, các bạn đã nhớ lại cách đọc bốn thanh điệu cơ bản trong tiếng Trung chưa nhỉ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với các lưu ý khi đọc thanh điệu nha. Lưu ý đầu tiên đó chính là lưu ý khi chúng ta đọc thanh 4 nhá. Không biết vừa rồi lúc cô Trang đọc thanh 4 thì các bạn có để ý thấy rằng âm thanh nó rất là dứt khoát không nhỉ? Các bạn để ý nhá, cái thanh 4 này á, thì cái âm vực tức là cái cao độ của nó sẽ từ cao xuống thấp. Thế nên lúc mà đọc mình cũng phải thể hiện nó ra là âm thanh của mình sẽ đi từ cao xuống thấp một cách rất là dứt khoát. Vậy làm cách nào để đi từ cao xuống thấp mà nó không bị biến thành dấu nặng nhỉ? Thì có có một cách đó là các bạn hãy nâng một tông giọng của mình lên thì khi mà các bạn nâng cao một tông giọng của mình lên như vậy thì nó rất khoát xuống á, thì là vừa còn nếu mà các bạn đọc quá là đều đều bằng bằng á, thì lúc mà mình hạ giọng xuống nó sẽ bị biến thành dấu nặng cô trang lấy ví dụ ở đây chúng ta có từ tả lụ tả lụ đó nếu bình thường các bạn đọc mà không nâng cao tông giọng lên thì rất có thể các bạn sẽ đọc thành tạ lụ tạ lụ thì nó chưa chính xác nào bây giờ hãy cùng cô nâng một tông giọng của mình lên và đọc thật dứt khoát thanh bốn này nhá tả lụ chính xác và có thêm một cái mẹo nhỏ này cô trang muốn chia sẻ với các bạn đặc biệt là những bạn đang trong quá trình mới luyện tập đó là khi bắt gặp thanh bốn thì chúng ta nhất định phải có một hành động nào đó để nhắc nhở bản thân cần đọc dứt khoát lên như các bạn thấy vừa rồi là cô trang làm gì nhỉ à Cô Trang chém cái tay xuống đúng không? Vậy thì các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này nhá. Chúng mình hãy chém tay xuống một cách dứt khoát khi đọc thanh 4. Hoặc là nếu các bạn lười chém tay xuống quá thì chúng mình có thể vỗ nhẹ tay vào nhau này, đập nhẹ xuống bàn này hoặc gật nhẹ cái đầu. Miễn sao là có một cái hành động gì đó để nhắc nhở các bạn là mình cần phải dứt khoát với cái âm này. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ để luyện tập kỹ hơn thanh 4 này thì chúng mình cùng đọc với cô Trang một vài ví dụ sau đây nhá. Ta lụ Ta nụ 面具、线碎。Chào xỉn Không biết là trong quá trình đọc những ví dụ vừa rồi thì các bạn có nhớ là phải chém tay xuống với cô Trang không nhở? và các bạn cũng đừng lo lắng là ủa chẳng nhẽ sau này khi mà đi giao tiếp với người bản xứ tôi vẫn cứ phải chém tay như vậy hay sao thì điều này là không sợ đâu nha mọi người bởi vì cái hành động chém tay này ấy, nó chỉ diễn ra trong quá trình mọi người mới luyện tập thôi nó để nhắc nhở chúng ta là hãy dứt khoát lên hãy dứt khoát lên khi mà đọc thanh 4 này còn về sau khi mà mình đã thành thạo rồi mình đã quen rồi thì sao nhở à cứ gặp thanh 4 là tôi đọc dứt khoát thôi chứ không phải lúc nào tôi cũng chém tay đâu nha nên mọi người không phải lo lắng về vấn đề này đâu tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những lưu ý khi đọc thanh ba nhá à, thanh ba chúng ta sẽ đọc như nào mọi người nhỉ à à rồi, khi mà mới nghe thì có thể một số bạn sẽ nghĩ là à, thanh này giống dấu hỏi trong tiếng Việt quá đúng không? Nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Dấu hỏi trong tiếng Việt thì nó rất là ngắn. Các bạn nghe này. à, cô à, chị À. Đó, nó rất là ngắn. Còn thanh ba trong tiếng Trung thì sao nhỉ? Các bạn nghe lại nhá. À, Ả. À, ờ, âm vực của nó rất là sâu, nó sâu, nó nặng hơn và trường độ của nó cũng dài hơn đúng không mọi người? Nghe lại một lần nữa nhá. À đó nó đi hết một đường vòng cung luôn còn dấu hỏi trong tiếng việt thì sao nhỉ à à, đây là hết rồi đó vậy thì khi đọc thanh ba này mọi người lưu ý là hãy đọc dài đọc vang hơn và hãy hình dung là nó có hai nhịp nhá nó đi xuống rồi nó lại đi lên tuy nhiên với thanh ba này thì chúng ta lại có một cái lưu ý vô cùng quan trọng mà các bạn cần phải ghi nhớ giúp cô trang đó chính là lưu ý về biến điệu biến điệu là gì nhỉ biến điệu là sự biến đổi của thanh điệu có nghĩa là trong quá trình sử dụng không phải lúc nào thanh ba cũng được đọc như vậy đâu ạ mà chúng ta sẽ có những cái trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất đó là khi hai thanh ba đứng cạnh nhau thì người ta quy định rằng thanh ba đầu tiên sẽ được đọc thành thanh hai. Ở đây cô Trang có ví dụ như từ nỉ, họ À, các bạn thấy từ nỉ và từ khó đều mang thanh mấy nhỉ? Chính xác, mang thanh ba Và hai thanh ba này đứng cạnh nhau chính vì thế chúng ta phải đọc là ní khó Ní khó Tiếp theo chúng ta có từ lão khủ à, Cũng hai thanh ba đứng cạnh nhau đúng không? Thế thì biến điệu thì mình sẽ đọc là gì nhỉ? À, lão khủ Tương tự như vậy chúng ta có từ nả, lỉ à, Hai thanh ba này đứng cạnh nhau nên từ này chúng ta phải đọc là Chính xác, chúng mình phải đọc là ná, lỉ Vừa rồi là trường hợp hai thanh ba đứng cạnh nhau Thế còn khi ba thanh ba đứng cạnh nhau thì sao mọi người nhỉ? Khi ba thanh ba đứng cạnh nhau thì chúng ta sẽ có hai trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất đó là sẽ biến thành thanh 3 cộng thanh 2 cộng thanh 3. Ví dụ như chúng ta có từ 我很好 thì chúng mình sẽ đọc thành 我很好. hay như từ 我想你 thì chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? À, 我想你. Và trường hợp thứ hai đó là chúng ta sẽ biến thành thanh 2 cộng thanh 2 cộng thanh 3. Ví dụ chúng ta có từ nả, lý, trảo thì chúng mình sẽ đọc thành ná, lý, trảo và các bạn có để ý thấy không ạ? Bất luận là trường hợp nào đi chăng nữa thì thanh ba ở giữa sẽ luôn biến thành thanh hai nhá. Các bạn có thể coi như đây là một cái mẹo để ghi nhớ khi mà các bạn đọc thanh ba này. Ngoài ra khi đọc thanh ba chúng ta còn cần phải lưu ý một điều nữa. Như ban nãy chúng ta nói chuyện với nhau là nếu đằng sau thanh ba là một thanh ba thì sao nhỉ? Thì thanh ba đầu tiên sẽ đọc thành thanh hai. Thế còn trường hợp đằng sau thanh ba là thanh một thanh 2, thanh 4 thì sao nhở? Lúc này thanh 3 sẽ đọc bằng 1 phần 2 thanh 3 vốn dĩ nhá. Có nghĩa là nếu nó đứng một mình thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp à. Còn nếu đằng sau nó là thanh 3 thì thanh 3 đầu tiên sẽ biến thành thanh 2. Và nếu đằng sau nó là thanh 1 thanh 2, thanh 4 thì chúng ta sẽ đọc bằng 1 phần 2 thanh 3 thôi. Ví dụ ở đây cô Trang có từ khẩn ta thì đằng sau từ khẩn mang thành ba này là từ ta mang thành 4 thế nên từ khẩn lúc này chúng mình chỉ đọc bằng 1 phần 2 thanh ba thôi cụ thể sẽ đọc là khẩn ta hay ở đây cô Trang có từ khẩn máng thì các bạn thấy đằng sau thanh ba là thanh gì đấy ạ? à thanh hai đúng không? Thế nên từ khẩn này chúng ta cũng đọc bằng 1 phần 2 thanh ba thôi nhá. Khẩn máng khẩn máng À lúc này thì các bạn sẽ thấy là thanh ba thực sự khá là giống dấu hỏi rồi đấy Tiếp theo là thanh hai mọi người nhá Thanh hai này thì cả về cách viết cũng như cách đọc cũng khá là tương đồng với dấu sắc trong tiếng Việt rồi Thế nên thật ra cũng không có quá nhiều lưu ý Tuy nhiên cô Trang nhận thấy là có một số bạn ở miền trong á Ví dụ như các bạn miền Nam chẳng hạn Thì vẫn đang đọc nhầm thanh hai này thành dấu hỏi dấu hỏi trong tiếng Việt ấy Ví dụ như từ Trung Quốc rấn thì các bạn lại đang đọc là Trung Quốc rấn à, Hay từ Việt Nam rấn thì các bạn lại đọc thành Việt Nam rấn thì cách đọc này nó chưa được chính xác Các bạn lưu ý giúp cô Trang là thanh hai của tiếng Trung này đọc khá là tương đồng với dấu sắc thì các bạn cứ đọc như bình thường thôi Trung Quốc rấn hay Việt Nam 人. Mình cứ đọc bình thường như dấu sắc thôi, âm thanh của mình sẽ đi từ thấp lên cao, được chưa ạ? Và cuối cùng là thanh một. Thanh một thì có thể được xem là thanh điệu đơn giản nhất trong cả bốn thanh điệu cơ bản của tiếng Trung. Thế nên là cô Trang cũng không có lưu ý gì đặc biệt cả bởi vì rất ít bạn nhầm lẫn khi đọc thanh một này. Vừa rồi thì cô Trang đã chia sẻ với các bạn cách đọc cũng như là những lưu ý về bốn thanh điệu cơ bản trong tiếng Trung. Tuy nhiên thì tiếng Trung còn một thanh điệu đặc biệt nữa đó chính là thanh nhẹ Thanh nhẹ này có nguồn gốc xuất xứ hay nói cách khác là tiền thân của nó ấy, chính là bốn thanh điệu cơ bản đấy. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì người ta đọc nhẹ nó đi nên nó được gọi là thanh nhẹ. Đặc điểm nhận dạng của thanh nhẹ này đó chính là khi trên âm tiết không mang một dấu nào cả thì đó chính là thanh nhẹ. Và âm tiết mang thanh nhẹ này chỉ có thể đứng đơn lẻ một mình hoặc là âm tiết đứng đằng sau trong một từ. Nhớ nhá, thanh nhẹ không bao giờ đứng đằng trước trong một từ cả. Và cái vấn đề mà người học thường mắc ở đây á, đó chính là khi đọc thanh nhẹ các bạn thường đọc thành dấu nặng hoặc là đọc thành thanh một thì cách đọc này là chưa chính xác. Vậy nên cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc thanh nhẹ làm sao cho hay, cho đúng, cho chuẩn nhá. Thứ nhất để mà đọc thanh nhẹ hay á thì như chúng ta biết là cái âm tiết mang thanh nhẹ thông thường nó sẽ đứng đằng sau đúng không? Nên khi đọc nó thì mình hãy dùng dồn trọng âm và âm tiết đứng đằng trước cô trang lấy ví dụ nhá từ tả bạ tả bạ thì âm tiết đằng sau không mang dấu này nên nó chính là thanh nhẹ nhá và khi đọc âm này thì chúng mình hãy dồn trọng âm vào cái chữ ba đằng trước nào ba ba ba ba hay như chữ ma mà ma mà à thì mình hãy dồn trọng âm mình đọc nặng cái âm đằng trước hơn lên thì cái âm đằng sau tự nó sẽ lơi hơn nó sẽ nhẹ đi đúng không ạ ma mà ma mà 还要读休息，休息。 À, thì các bạn thấy là mình sẽ dồn trọng âm vào từ siêu thì đương nhiên là cái từ xỉ đằng sau nó sẽ nhẹ hơn rồi và chúng mình cũng đừng đọc nhầm thành thanh 3 hay là thanh 1 nhá. Đó, cách đầu tiên để mình đọc tốt thanh nhẹ đó chính là hãy dồn trọng âm vào âm tiết đằng trước. Còn cách thứ hai, đây có thể coi như là một cái mẹo và cô Trang thấy là cái mẹo này thực sự hữu ích luôn đấy mọi người ạ. Đó là khi đọc thanh nhẹ thì chúng mình hãy tưởng tượng như là chúng mình đang đọc 1 phần 2 dấu huyền. 1 phần 2 dấu huyền là như nào ạ? Đây ví dụ chúng ta vẫn có từ papa thì nếu các bạn đọc cái âm tiết đằng sau là dấu huyền ấy thì mình sẽ đọc là gì nhỉ papa papa đúng không nhưng ở đây mình không đọc hẳn là pa mà mình sẽ đọc một phần hai nữa thôi papa papa à, hay từ mama mama nếu mà mình đọc dấu huyền sẽ là gì nhỉ mama à nhưng mà mình đọc một phần hai dấu huyền thôi mình sẽ đọc là mama mama Ờ, tiếp theo nhá, chúng mình vẫn có từ siêu xỉ, siêu xỉ. Nếu như âm tiết đằng sau mà đọc dấu huyền thì sẽ là gì mọi người ơi? À, siêu xì đúng không? Nhưng ở đây không có xì nha, đọc 1 phần 2 của nó thôi. Siêu xỉ, siêu xỉ. Ok mọi người đã nắm được chưa ạ? Và tuyệt đối nhớ giúp cô Trang là không được đọc thanh nhẹ thành dấu nặng hoặc là dấu hỏi hoặc là thanh một nha. Nó sẽ khác hoàn toàn nhau đấy ạ. Thanh nhẹ thì phải đọc nhẹ nó thôi. Vừa rồi thì cô Trang đã chia sẻ với các bạn hầu hết những kiến thức về thanh điệu trong tiếng Trung. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn hai lưu ý nữa quan trọng không kém. Vậy hai lưu ý đó là gì? Chúng mình cùng xem nhé. Lưu ý đầu tiên đó chính là biến điệu của pu. À, các bạn nhìn này, ở đây chúng ta có từ pu. Pu này có nghĩa là không và nó mang thanh 4. Tuy nhiên người ta quy định rằng khi đằng sau pu cũng là một từ mang thanh 4 thì pu sẽ được đọc thành pú. Ví dụ ở đây chúng ta có từ pu chi thì các bạn thấy là đằng sau từ pu này là từ chi mang thanh 4. Thế nên từ này chúng ta phải đọc là pú chi. Hay như ví dụ tiếp theo chúng ta có từ pu sự thì từ sự mang thanh 4 Thế nên ở đây chúng ta phải đọc là gì nhỉ? Chính xác chúng mình phải đọc là bú sự Lưu ý thứ hai đó là biến điệu của từ y Y ở đây có nghĩa là nhất là số 1 ấy Từ y bình thường sẽ mang thanh một, Chúng ta sẽ đọc là y Nhưng nếu đằng sau nó là thanh 4 Thì y sẽ phải đọc thành ý Ví dụ chúng ta có từ ý cửa ý dạng còn nếu đằng sau từ y là thanh 1, thanh 2, thanh 3 thì lúc này y phải đọc là thanh 4 ở đây chúng ta có ví dụ y thiên, y bẩn, y thái mọi người đã nắm được chưa nhỉ? Ok, vậy là cô Trang đã chia sẻ với các bạn toàn bộ tất cả những kiến thức về thanh điệu trong tiếng Trung cũng như là những lưu ý liên quan. Hy vọng là nó sẽ giúp các bạn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong quá trình chinh phục tiếng Trung nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và ấn subscribe để có thể theo dõi những video thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào chuyện!